na dù này lời chỉ cô na sơn ơi nhói ơi y nhà na cả bờ lơ bông mi ơi chẳng ba lơ vần này ơi 欢乐不弥耳。 to ta lơ bơ to a ca ngơ khắp bốn nơi sơ là các cây sơ nàng mòn ơi nàng hai à nàng mòn nung thưa lại à nàng hai à nung thưa béo tơ đêm hai bầu chắc xa tí tơ đêm hai à, tổng điếm ngầu tơ nằm sang Tây quá khai tà xuân ơi Trao lửa quá thứ hải Long Vương ơi Vãi lửa quá năm mường si phú ơi Hắc cây hoặc đá điên mình bạc Xây lũ hoặc đá điên mình Kẻ xa cờ xa cao ông quân Mà đã tìm sang trường ơi Mưa tàng bố hư lấm tăng mó ca tàng liên ơi Mưa tàng bố hư lấm tăng lầm tăng mó ca trao lửa bầy ta tôi suối tăng bầy qua khai à, ta xuống người trao lửa qua thứ hải à, long vương ơi vãi lửa quá năm đường sĩ phú ơi Bắc cai hoặc na điềm bình mạ xây lúa hoặc na điềm binh kẻ xa cờ xa cao quân mà tiềm sang trường ơi vừa tàng bố hư lấm ta thua thua thua thua bất cây à quá tia ha ha đời ba bay lơ bắt qua qua mà là kỳ vàng người trao xương miên vai lừa qua cầu lý bằng à si phú ơi con ơi nàng hai à nàng mòn nung thừa lại à nàng hai à nung thừa biết ơi nhà hàng sau này lỡ chỉ còn là sau ngỡ điểm hai a đồng điểm ngầu tứ năm nhà